Ok, xin chào cả anh em, chào mừng anh em trở lại channel NN TV của mình Thì trước khi anh em vào xem cái clip của mình này Thì anh em đừng quên là ấn vào những cái nút like Và nút đăng ký và ấn cái bật cái chuông này lên Để theo dõi để, để theo dõi những clip của mình sẽ ra những clip mới nhất để cho anh em xem nha Và đừng quên là nút like nha, đừng quên là nút like Và anh em nào rảnh thì hãy chia sẻ lên những cái group như group của mình Để cho nhiều người biết đến mình hơn, để cho nhiều người đến xem clip của mình hơn ok cảm ơn mọi người mọi người đăng ký và like và chia sẻ giúp mình nhớ là like và đăng ký và comment bên dưới là mình vui lắm rồi ok trước khi xem lúc nào anh em cũng phải ấn nút like để ủng hộ mình đầu tiên cảm ơn em rất là nhiều đó thì ok thì clip hôm nay thì uh, mình sẽ bây giờ hiện tại đang là bao giờ ta hiện tại bây giờ đang là 3 giờ 20 phút rồi và giờ vẫn đang làm clip cho mọi người xem hiện tại mọi người chắc con mẹ đã chắn là đang đi ngủ rồi đúng không chắc có mẹ chắn luôn là đang đi ngủ rồi và bây giờ đây cho mọi người xem luôn đây ba giờ hai 28 nha anh em nha đó 3 giờ 28 phút ngày 23 tháng 11 và chắc chắn clip này mình sẽ chơi vòng xoay may mắn và đêm khuya vòng xoay may mắn thường thôi chứ còn vòng xoay may mắn VIP thì đêm khuya chắc chả ai chơi đâu sáng sớm rồi đúng không thì clip này mình sẽ up vào đúng 11 giờ trưa nay và lúc anh em đang xem thì lúc đó thì mình đang ngủ rồi thì bây giờ mình làm clip cho anh em xem thì lúc đó là mình chả có sức để mà thức để trả lời con mượn của anh em hay như thế này như thế kia thì anh em hãy cứ xem clip của mình và like comment và chia sẻ clip của mình lên những group Facebook của mình vừa những cái group Facebook về game Ninja School ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay thì mình sẽ vác cần HIV của mình uh, vô uh, đi uh, chơi vòng xoay may mắn đây. Thì anh em có thể thấy là vòng xoay may mắn hiện tại của chúng ta vòng xoay may mắn thường thôi thì à, tầm 3 giờ thôi cũng có ba người chơi rồi ba người chơi rồi anh em ạ đó ba người chơi là cũng có làm một ít thôi còn bình thường là tận sáng tận sáng thì rất là nhiều người cơ mười mấy người cơ anh em ạ mười mấy người cơ và giờ thì hiện tại là 3 giờ nhưng còn có bốn người chơi thôi và mình chính là thằng thứ năm trong cái game này để chơi vòng xoay may mắn này cho mọi người xem mình sẽ làm nhiều về những ý tưởng game Ninja School này hơn cho mọi người xem Vì mà chỉ cần mọi người like đăng ký kênh và comment bên dưới chia sẻ kênh của mình chia sẻ những video mình làm ra để tạo những động lực để mình tiếp tục ra những clip cho mọi người nha clip hôm nay mình mới tới qua mình mới ra thì cũng được 600 like rồi mà chỉ có 4.000 view mà 600 like mình cũng cảm thấy là anh em ủng hộ rất là nhiều rồi cảm ơn anh rất là nhiều luôn chắc là trên một triệu thôi không vòng xoay ván thường mà một triệu anh em có thể chơi đến 10 ván rồi 10 ván thì cái lấy tra chắc cũng tầm 30 phút rồi ok đó đã chiến thắng 600.000 xu luôn nhá ờ, khu 15 đi ok bây giờ mình sẽ đứng ở trên cái nóc này và mình chơi vòng xoay mặt ok thì những clip hôm nay mình ra thì uh, mình bảo nick mình không bị tách thì một số anh em cũng là thứ nhất là thằng cần giả tạo hay các thứ thứ thì mình cứ nói là mình giả không giả tạo đâu ok thì anh em xem thì một số anh em tin một số anh em không tin chả lẽ ví dụ bây giờ bạn ấy áp đặt vào khi bạn ấy nhận được nick cần hiv thì chắc chắn bạn ấy tách biết đâu có người tốt người ta lại không tách như là cái bạn hôm nay mình làm clip thì sao lúc nào cũng áp đặt người ta vào những cái hoàn cảnh của mình không được bạn ơi ok thì bây giờ mình đã chưa cùng xem bán thôi cũng chả quan tâm vì những cái đấy comment gì đâu lâu lắm rồi không chơi đồng xoay bắn luôn suốt ngày là on game uh, đi úp các thứ này nọ luôn đó hai giờ rồi à 3 giờ chứ không phải hai giờ rồi mình sẽ đăng clip này sớm nhất ở trong trưa nay và chiều và tối cứ sáng cứ trưa một cái chiều một cái và tối một cái clip cho anh em nếu anh em ủng hộ mình cứ vừa cứ ra clip là anh em nhớ like chia sẻ và bình luận dưới bên dưới giúp mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ok ba người mà 299 xu vậy là ông nào cũng đặt gần như là một gần 100 nghìn rồi Có bốn người tham gia rồi anh em ạ bốn người tham gia rồi ờ, trong khi đang úp thì IPK bằng luôn rồi ơi cũng không có đan được IPK luôn đấy thì một số anh em thì cũng bảo là lúc làm clip thì che tài khoản đi nhưng hiện tại mình toàn chơi những cái nick mà tên nhân vật là tên tài khoản thôi nên là rất là dễ cho anh em chỉ anh em chỉ có việc là check mật khẩu thôi đúng không quá là dễ luôn nhưng mà thôi mình đã đổi mật khẩu rồi thì mong là không có lần thứ hai thôi kệ đi cái vấn đề đấy thì nó vẫn trải qua được một hai ngày rồi mình không là người rất là thoải mái có gì nói đấy không bao giờ nó gọi là để bụng ạ à? không bao giờ để bụng bụng mình giống tuyệt à? không bao giờ có gì để bụng luôn trừ khi một số anh em chửi mình hôm nay nhưng mà hôm sau thanh lý nick cho mình vẫn ok vẫn nhập bình thường hoặc là anh em mua nick của mình vẫn ok vẫn bình thường chẳng lẽ giờ người ta chửi mình mình lại đi thù người ta lại đi lừa đảo người ta đấy không không không có chuyện đó anh em ạ tính mình rất là thẳng tính luôn và thường bỏ qua những sự việc nó gọi là vừa vừa xảy ra xong cũng quên luôn đi không bao giờ có chuyện để bụng luôn thôi 18 giây thôi Ui, sáng sớm mà 6 người chơi vậy mấy ông gắt vậy ta <coughs> cứ một ván này đợi tầm khoảng một phút như thế này thì chơi chục ván là từ 10 phút ok cũng bình thường thôi đâu còn 3 giây thôi cần hdv thắc thắng luôn Ui, vòng xoay may mắn luôn ghê ta thế này không ổn rồi không ổn rồi đặt 100 nghìn nha được từ giá mỗi phát 100 giá dạ, mỗi phát 100 nghìn như thế này trong có ăn không Ủa 100 nghìn này đã khóa đặt cược là sao ta báo luôn ờ, không có bán thường thông tin à, quất được rồi anh ạ quất luôn đó thì ngồi và đánh vòng xoay may mắn thì nó rất là nhàn chả gì chúng ta chỉ cần đặt xu vào rồi chúng ta ngồi chờ đợi hút xu về thôi nó đơn giản như vậy thôi cũng chả có gì để bình luận cho nhiều lắm thì cố gắng cố gắng nói là cần tivi sẽ cố gắng một ngày ba clip cho người xem Ok cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ mình sau cái clip mà hôm nay mình làm ra thì mình nghĩ là động lực nó rất là nhiều luôn comment rất là nhiều luôn động lực đấy chính là động lực của mình ok cảm ơn mọi người rất là nhiều cảm ơn cảm ơn rất nhiều luôn cảm ơn tất cả anh em đang theo dõi mình và cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ mình bằng cách là like đăng ký và comment có thể là dislike cũng rất cảm ơn các bạn đó cảm ơn các bạn cảm ơn tất cả luôn đó vì uh, mọi người thì người ta quan tâm đến mình người ta mới không thích mình thì người ta mới dislike chứ đó thì người ta cũng đáng để để cảm ơn ok không giảm xí nữa một húp su thôi đêm lắm rồi toàn uống uống nước qua ngày thôi anh em ạ mà đúng khát luôn bình luận mới một tí thôi mà khát vãi cứt 3 giờ sáng 3 giờ anh còn chưa ngủ Trời ơi, tận dụng những cái, cái thời gian cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay để làm một clip cho anh em xem không thì mình cũng ngồi chơi game bắn PVG đến sáng cơ nhưng mà mình nghĩ lại là thôi ra làm một clip và đi ngủ sớm được hơn 2 tiếng nó sẽ có ích hơn mai dậy sớm diệt su uh, ờ, duyệt bán nick duyệt bán trời sim trên shop cho anh em nó có thể nhanh hơn duyệt ở shop vòng quay đó. Ờ. nó có lợi ngủ sớm được hơn 2 tiếng nó có lợi như vậy đó mà bình thường mà chơi đến sáng thì mình sẽ ngủ đến tầm 1 2 giờ chiều cứ duyệt rất là lâu cho mọi người web game 2 khá là căng vô đi bạn ơi vô su cứ vào thôi không quan trọng đó thì hiện tại giờ thì mình cũng thấy ninja school này là rất nhiều người bỏ rồi không ai làm clip cả mà cũng có rất nhiều người hiện tại cũng đang làm mà view cũng lẹt đẹt thôi vì kênh của mình là kênh lớn nhất rồi mà càng ngày mình thấy càng ít view đi bình thường trước mình ra những clip nhạc chỉ 4 3 4k view 4 5k view là bình thường vì nó có chả gì đặc sắc cả rất là nhiều người làm kiểu lồng nhạc rồi vì cái thứ hai là bây giờ mình ra những clip bình luận thì anh em mới ủng hộ mình mình thấy là những clip mình bình luận thì uh, chắc là mọi người mình có webcam này có mình đầu tư webcam này đầu tư mic này thì mình sẽ phải tận dụng như đấy để làm những clip cho mọi người xem thôi nên là mong mọi người ủng hộ mình thôi mọi người chỉ việc xem thôi nếu thích thì xem không thì mọi người chỉ cần uh, thích cái đoạn nào mọi người xem ok có thể là mình và mà không thích xem thì anh em cứ vào và like cho mình và anh em có thể đi xem của ai cũng được ok đó xem của người nào có thể là người ta làm hay hơn thì mọi người có thể qua góp ý góp ý những cái này những cái kia gì đó rất là dễ luôn chứ mọi người đừng có mà đăng ký kênh mình trong lúc mình ra clip xong rồi anh em lại đi bỏ rơi mình xong rồi lại đi qua cái khác xem đấy là anh em chỉ đăng ký chùa thôi anh em chỉ xem chùa thôi á đó chả gì hay cả thì mình sẽ cố gắng là ra những clip nữa cho mọi người xem để cho mọi người đỡ chàm chán ok mà nói ít thôi chị đã nói mãi nhiều đéo ăn phòng xoay may mắn như cục cứt còn mãi nữa game thôi ba Zamba chăm su ấy làm clip cho mọi người xem thôi ừ. quan trọng là ăn hay không này ăn này năm người chắc chắn mình ăn được cái gì vậy nữa vãn nữa đi đang đêm clip dài dài một chút cũng được mọi người thích xem clip dài mình sẽ làm clip dài mọi người xem Trời ơi, tám chín nghìn Ôi, hình như đặt lẻ lẻ có vẻ ăn nhiều hơn ta Ôi Chán À nó luôn Bật cái màu này ở cây máy tính này cho nó sáng mặt anh em ạ Hiện tại giờ 3 giờ sáng rồi Bình luận to mẹ bà chủ nhà lên và nó vỡ mặt Tết nhất rồi anh em ạ 23 tháng 1 rồi Gần Tết rồi Anh em là mua nick, mua su Mua nick thì lên nickms.vn Mua xu thì qua nsu.com mà muốn giải trí mini game thì hãy qua nsu.com ủng hộ mình nhé. Tết nhất rồi, kiếm tv kiếm đi thịt để gói bánh trưng. Cảm ơn mọi người. Đó, em có tiền thì muốn nick, không có tiền thì có thể xem clip của mình và like cho mình. Đó là một cái đó là một niềm vui của mình luôn. Đó là cái động lực mình ra clip. Ừ. Chỉ cần vậy thôi đến lúc mà anh em test có tiền mà muốn mua nick xịn hơn vip hơn đó thì có thể lên nickgames.vn của mình và lựa chọn thôi rồi còn về cái phần mã chuyển sim ấy thì uh, dạo này anh em đổi mật khẩu nhiều quá không lấy được sao anh em lại nhắn lại để lấy lại mã chuyển sim Ôi, cố gắng ngày mai 20, 23 tháng 1 rồi cố gắng mấy ngày hôm đó để tập trung vào game và phục vụ anh em nói chung là tận tình nhất có thể ok từ giờ đến Tết luôn qua Tết luôn cố gắng vì ra Tết là mình phải đi học rồi có lẽ là sẽ cố gắng cứ vẫn clip vẫn cứ điều độ thôi 31 ca sắp năm gần gần 31.500 rồi cố gắng nữa vẫn cứ làm vẫn cứ làm có thể 50.000 trong mấy tháng thôi ủng hộ nhanh thì mình có thể lên nhanh thôi mà ủng hộ dâm trận thì cố gắng là nhanh ừ. ok nốt ván này nhanh nhanh nha nốt ván này clip khá là dài đấy mẹ nói cho tòe cướp ra rồi toét cả đít đau cả đít nói cho khô cả cổ mãi mà không được xong cái vòng xoay may mắn này đúng là chạy mắc chậm luôn á một phút ở vòng xoay may mắn mình chơi một ván game ngồi từ 6 giờ đến bây giờ là 3 giờ sáng rồi cảm giác nhanh mãi cướp ra mà ngồi canh cái thời gian này đúng lâu luôn ấy ừ đó thôi ok đó vòng xoay may mắn vậy thôi có cái cho anh em xem thôi nha anh em mai buổi trưa dậy nhớ xem nha mình ngủ đây bye bye bye bye mọi người nhớ like chia sẻ và comment với mình nha à đừng quên đăng ký nha 5 giây thôi 5 giây like 5 giây đăng ký thôi ok cảm ơn mọi người đã xem video của mình bye bye hẹn anh em clip sau bye bye